Tao ngửi thấy có mùi gì đó Mùi làm tao đi lên vì nó Mày biết tao đang nói cái gì Sao mày lại cứ giả ngơ đi Và cũng thật Thật là khéo Mày còn chưa kịp cất cái kéo Nhìn kỹ những mẫu bùn đi Mày đang giấu cái gì đó không đấy Mày đang giấu cái gì đó không đấy Anh em mình đừng tính tán chi đấy Chơi với nhau đừng có trò mèo vì Vài hơi thảo dược không làm tao phải nghèo đi Giấu cái gì thì mau bỏ ra Nếu là ca thì tao bỏ qua Còn hàng lỏm mày phải xin lỗi Chỗ mày giấu mày lấy một tao ba Nhìn mặt tao có giống đùa không Mày thấy được cái lạnh mùa đâu Sống sao cho nó vừa lòng Đừng ép tao trở thành lý thông Hôm nay đừng có làm tao buồn Tao mà buồn là chết mẹ mày luôn Đồ ăn ngon tao sẽ nhai cho bằng hết phần cho mày mì gói cho với nước sôi xôn Homie nói dối mà mày thối Homie đừng chối đừng chạy cối Sảng khoái hơn cả khui nè Tao đã ngửi thấy rồi đó hôm homie Mày đang giấu cái gì thấy đồ chó Sống đừng hèn cho dù nghèo khó Giấu cái gì thì mau mang ra đang giấu cái gì đó Mày đang giấu cái gì đó không bé Mày đang giấu cái gì đó Anh em mình bị tính tán chi quá Mày đang giấu cái gì đó Tao đang ngửi thấy rồi đó không bé Mày đang giấu cái gì đó Mau bỏ ra đi